Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Khải em ơi Nãy giờ Khải bạn đã cúng kim rồi là không soi anh em xem được độ em ơi Và ngày hôm nay thì trận đánh uh, thứ 6 của Khải cầm mạc con lung đao Thì những ngày trước thì top 15, 16, 19, 20 Rồi có hai trận bị out game Hôm nay thì Khải được top 7 cho anh em xem độ nha Đây anh em Nói chung là hôm nay là Khải giết được uh, ờ, 99 mạng, gần 100 mạng theo yêu cầu Khải muốn lên 100 mạng mà chưa lên nổi nè Mà top 7 thôi Rồi uh, tử vong 19 lần anh em không? Con đao cầm đâu chứ bao nhiêu đâu Mình đứng ở sau nữa nè 19 lần rồi liên chạm được 26 à, được một cái liên chạm 26 đẹp quá đúng rồi cố gắng giữ liên chạm là lên top thôi nè em ơi đó, anh em ơi cho anh em xem đồ nha nói chung thì đồ khải thì cũng nói chung là cũng bình thường em ơi vừa rồi được cái, cái mặt nạ này kháng cảm 10 này mới được mặt nạ em ơi rồi sẽ đồ khải thì 80 chón đây à, 80 chón này 40 chón này 40 chón này đó rồi à, ờ, 80 chậm đó. đó rồi cái đao dây chuyền áo áo thì ờ, áo kháng băng được kết cái đao sinh lực cao nhẫn thì ờ, lá sức mạnh sinh lực cao nhẫn này thì lá kháng lôi sinh lực và ngọc bội này lá kháng lôi sinh lực cao nói chung thì sơ đồ khải thì khải coi thì cho anh em xem khải mua nhiều nha cái đao này thì khải mua một triệu khá rẻ nón này thì khải mua uh, kim rưỡi thôi kim rưỡi thì 100 k rồi đai lưng này thì khải mua 8 kim thì hồi 8 kim nó khoảng tầm 600 nghìn rồi bao tay này thì khải mua 400 nghìn 6 5 kim hơn rồi cái đôi giày này Khải mua 7 kim thì khoảng tầm 7 kim tầm 500 nghìn nói chung là đao 1 triệu rồi đai lưng dưới cái giày là khoảng 1 triệu nữa đi 2 triệu bao tay à, bao tay da chìm này Khải mua 200k à, áo này Khải mua khoảng 100k à, chung là tổng số đồ Khải hơn 2 triệu thôi em ơi hơn 2 triệu một tí rồi cái nhẫn này Khải mua 3 kim 200 nghìn top 7 như Việt Lê hôm nay top 7 như Việt Lê ơi đó ngọc bội này Khải mua một kim rưỡi nhẫn này Khải mua một kim rưỡi thì kim rưỡi là 100k nè cái này 100k này cái này 100k này đó rồi nói chung đa số 100k 100 nghìn Việt Nam đồng nè rồi bao tây này khoảng 400 nghìn nói chung là tổng số đồ này là khoảng 2 triệu rưỡi năm ơi 2 triệu rưỡi rồi đó anh Khải như vậy anh em rồi anh em xem video đừng quên để lại cho Duy Khải một like chia sẻ chơi ủng hộ chơi năm ơi và Khải sẽ đánh tống kim vào 21 giờ hàng ngày nha anh em 21 giờ hàng ngày nha mọi người anh em xem mà đừng quên ờ, tối lại ờ, ghé kênh ờ, YouTube Duy Khải Mim cũng như là ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi và cũng như là ủng hộ video like cũng như là đánh Tống Kim tham gia vui nha anh em. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bây giờ Khải đi Tống kia đi ờ, thiên ờ, phong đội với ban này em ơi.